용진이 넘버대로 남로계 정세야 예 그리고 정말 인상 또또 더불어 때문에 내가 좀 이제 그와 저는 제가 호텔에요 Much. No more, no more drinking for you. okay, they more. Uh, chúc bà nôn nhé đừng để nó thế là cái sáu con bà nôn là tên là chua được cái mà đi mù nó này nên là đây phải chơi hòa nên là cũng mừng anh mà được để nắm lên nên là cũng mừng nên là đây là cái gì đang còn tôi chơi hòa chính cái đang chơi là luôn phải chơi cái mà một chơi chúa thế cái chơi chúa chúa cao thế này Ha ha ha! Okay.

cho tới trên chúa là sẽ thì ta người cha cái sự đó sẽ là hồi tiền cho chúa là mà nhân ta hàng này là sinh là được là sinh ra bây giờ ba tuần chúa là thế này cũng chưa họ tuần chúa được cầu sức đây tuần ba cũng chỉ nhiều đấy tuần chúa mà cũng nhiều xa đấy nào đấy chúng mong các đầu tư là là hai cái cú này

Okay. 형님. Ha ha. 我们山东家家户户啊，家妈提到郑中正，你哎罗到哪噻？哎呀罗啦，本钱嘛，我哋很懂啊，不懂我些，我懂我懂，哎罗啦。 哦，能接吗？哦，赶紧帮忙！能接就接嘛，打不中了就就不快点帮忙啊！哎，不要这么拖车嘞！啊，来来那吧，长风，赶紧过去！你干什么？你走，你等要去接老弟。哦，来了来了，直接过去，我跑。 để cho 내 버전 파이 나는 오케이 자 터블 bây giờ 제가 là tôi nghĩ là cuối lần chúng tôi đi thế là sao mà với chúng tôi cố đó giờ chúng tôi cố sẽ uống nhiều nhé tôi hồn chúng tôi sẽ nó thì thấy là phải uống con chúng tôi sẽ thâu nè nó là mà đi chim lò đó cho nó là mà nó có cua tôi không được gì nhưng mà rồi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 a hold of her. Vì tôi với cơ cấn một mình sửa tà tôi này Không bị mà tôi mình sửa tà tôi Một mình sửa tà thế chơi Đi cá tù mình mình nhà Có bên này đâu, nếu tù mình Ờ, sẽ có nhận một cái tê Chờ nào